Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh hai lúa số kèo thì hôm nay mình sẽ lên nhận định thêm cho tất cả anh em cái giải thứ U20 nữa nha. Thì cứ khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì à, mình sẽ thông qua những trận ngày hôm qua mà mình đã cho kèo tất cả anh em luôn nha. Thì ngày hôm qua mình chỉ nhận định cho tất cả anh em một trận đó là trận giữa Oman và Tajikistan nha anh em. Thì cái trận này mình cho tất cả anh em nằm cái mã kèo Tajikistan. Thì à, hồi qua Tajikistan đã ăn với cái mã kèo là tỷ số là 1-0 nha anh em. 1-0 thì anh em cũng đã húp được cái mã kèo này và hôm nay có U20 Trung Quốc và Ả Rập Xê Út nữa nè và Sasulo và Ramonese nữa thì mình đã nhận định cho tất cả anh em ngày hôm nay ba trận nữa nha thì hôm nay mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em cái lượt uh, lượt cuối cùng của dòng bảng uh, ờ, U20 châu Á nha anh em thì đó là bảng A giữa uh, Iran và Syria diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 7 tháng 3 thì trong cái bảng B mình có nhận định bình luận nhận định ở bên cái trang BLV hút lúa nha anh em bình luận viên hút lúa thì à, còn cái trang bên đây mình sẽ nhận định cái bảng A cho tất cả anh em giữa Iran và Syria nha thì anh em cũng thấy hiện tại trên bảng xếp hạng là, là đội chủ nhà Uzbekistan đang đứng vị trí đầu bảng với 6 điểm 3 bàn thắng còn trong khi đó uh, Iraq thì anh em cũng thấy Iraq à, đang đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng và có 3 điểm và một bàn thắng thì cái lượt này là lượt cuối Iraq đụng Syria cũng rất là nhẹ cho Iraq nếu mà trận này Iraq thắng với cái tỷ số là cách biệt hoặc là tỷ số một bàn thì Iraq cũng uh, nắm chắc cái cơ hội đi tiếp trong uh, đi đi đi vào vòng trong nha anh em khi trận này Indo đang có 3 điểm mà Indo gặp Uzbekistan thì hơi khó thở cho Indo thì Iraq đang phải rất là nắm chắc cái bàn thắng đi vào vòng trong cho tất cả cho Iraq nha anh em thì anh em cũng thấy cái thông độ gần nhất của hai đội thì bên phía uh, um, Syria Syria trong hai trận trong vòng bảng A này Syria toàn thua trước thua Uzbekistan với tỷ số là 2-0 trước nữa là thua Indo với tỷ số 1-0 Indo rất yếu nhưng mà Syria thì uh, lại còn yếu hơn thì trong khi đó nên phía Iraq thì Iraq thắng bị thay đỏ nhưng mà lại dẫn thắng Indo với cái tỷ số là 2-0 rồi thua uh, Uzbekistan với cái tỷ số là 1-0 thì cái trận này mình nhận định hơi sớm nên chưa có đội hình chính thức cho tất cả anh em mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nha thì tỷ lệ kèo trong cái trận này á, là U20 Iraq chấp với cái mã kèo là 0,75 và tài xỉu 2,75 thì cái 2,25 chứ anh em thì cái trận này anh em cứ vào một cái mã kèo là U20 Iraq chấp 0,75 cho mình thì tại sao mình khuyên anh em nên nằm cái mã kèo trên thì mình sẽ phân tích cho anh em xem là tại sao mình khuyên anh em nằm mã kèo trên nha anh em nhìn cái bảng xếp hạng này hiện tại Iraq đang đứng ở vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng dưới đó là Indo nếu cái trận này mà Iraq không thắng hoặc là để thua để thua thì có thể là Indo Indo nó có thể là nó cầm hòa được thằng cái tăng sao anh em nó vươn lên cái vị trí 4 điểm một vị trí nhì bảng nó xa hạ Iraq bởi vì Iraq quyết thắng đang nắm chắc cái phần vé trong tay đi tiếp vào vòng trong nếu mà Iraq thắng trong cái trận này Iraq sẽ vươn lên 6 điểm cho dù Indo thắng cái cách biệt là 3 4 bàn thì Indo đang có tỷ số âm thì ờ, Indo có thắng nhiều bàn thắng lên á, thì Indo cũng vẫn là đứng sau cái thằng uh, Iraq bởi vậy rất là khó cho thằng Indo để có vé đi tiếp vào vòng trong nhưng mà thằng Iraq này thì có chắc ăn cái vé đi vào vòng trong thì trận này Iraq gặp Syria thì nếu mà Iraq thua Syria nữa thì Iraq sẽ về nước luôn nha anh em vì bởi vậy trận này Iraq sẽ phải quyết tâm thắng thắng với cái tỷ số là cách biệt hoặc là nhân đôi cách biệt gì đó thì Iraq sẽ quyết định thắng ít nhất là một bàn thì anh em nằm cái mã kèo Iraq thì rất là lợi thế cho tất cả anh em luôn nha mà chấp với cái mã kèo là 0,75 thì quá là dễ cho anh em luôn trận này quá dễ đá nha anh em thì đó là cái mã kèo của mình nhận định cho tất cả anh em anh em nào là đang xem á, tin tưởng mình thì anh em cứ theo cái mã kèo mà Iraq chấp 0,75 để anh em theo cái kèo đó tỷ lệ anh em thắng rất là cao còn những anh em nào mà không tin tưởng mình thì anh em cứ có quyền đánh nghịch hoặc là anh em không đánh thì mình không ép tất cả anh em đánh phải đánh theo mình đó là cái phần nhận định của mình thì anh em nào mà quan trọng quan tâm về cái vấn đề mà vào nhóm mình chơi để nhận nhiều kèo hơn tại mình nhận định tới hai kênh lực trong nhóm mình hiện tại bây giờ rất đông anh em thì cập nhật rất là nhiều kèo cập nhật kèo 24 trên 24 luôn để cho tất cả anh em chơi thì anh em quan tâm về kèo nhiều hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua Zalo của mình là 0937072613 hoặc Telegram kèo bóng hai lúa của mình để mình hướng dẫn tất cả anh em vào nhóm của mình để cho tất cả anh em à, có nhiều kèo hơn để anh em kiếm lợi nhuận nhiều hơn nha